Xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay chúng ta có một vài phút để giao lưu xem thị trường trong thời gian tới hoặc là có những câu hỏi mà các bạn à, có thể hỏi phần à, bên dưới để chúng ta cùng giao lưu xem là mọi thứ à, trên thị trường các thông tin nó phản ánh như thế nào. À, tóm lại là chúng ta có bất cứ câu hỏi gì anh chị em cứ hỏi ở phần bên dưới để Dũng có khoảng độ 15 15 phút uh, giao lưu cùng anh chị em hôm nay thì uh, Dũng nhận được một câu hỏi của một bạn đó là bạn đang gửi tiết kiệm một số tiền cũng khá là lớn ở một cái ngân hàng OCB à, S à, đây là không phải OCB và đây là SCB Xin chào ờ, chị Tú Hạnh Xin chào Ngọc Tú SCB đúng không ạ Thế thì SCB ờ, thì việc mà việc mà cái ngân hàng đó nó bị ờ, có những cái thông tin thất thiệt thì có vấn đề gì hay không câu chuyện là như vậy thì ờ, hiện tại thì ờ, nếu chúng ta để ý một chút từ trước đến nay ấy, thì có nhiều ngân hàng cũng đã từng như vậy rồi chúng ta phải xem là từ trước đến nay có rất nhiều ngân hàng cũng bị như vậy rồi thì nó có bị ảnh hưởng nặng hay không à, cái thời điểm mà nhà mình có nhớ cái giai đoạn cách đây một vài năm khi mà cái vụ mà bầu quyên bị bắt ấy, thì thị trường chứng khoán cũng giảm khá là mạnh và các thông tin thì tiêu cực diễn ra thường xuyên trên thị trường vậy bây giờ chúng ta thấy là với như giai đoạn này thị trường nó như vậy không thì đây chúng ta nhìn đây là cái giai đoạn của gì ạ bầu kim bị bắt có ai biết giai đoạn này không thế thì ở đây chúng ta thấy để quay trở lại giai đoạn trước của giai đoạn bầu kim chúng ta có thể nhìn thấy ngay giai đoạn đầu tiên là giai đoạn của STB này thì có phải là chúng ta thấy là một nhóm của bầu kiên đã mua cổ phiếu này trong một thời gian rất là dài họ tích lũy và nếu các bạn nhìn thấy thì chúng ta thấy là những cái dòng tiền lớn tham gia vào trong thời gian khá dài thậm chí là những cái nền <coughs> mua là khá tốt đấy và những cái quá, quá trình này họ tiếp tục thu gom và nếu về nguyên lý về cung cầu thì chúng ta cũng thấy là cổ phiếu bắt đầu chạy nước rút này đấy, biến động lớn ở đỉnh đấy, cổ phiếu biến động lớn ở đỉnh và thực tế giai đoạn này là giai đoạn bắt đầu phân phối rồi tại sao giai đoạn này giai đoạn phân phối rồi bởi vì thực tế chúng ta hiểu đơn giản đây là những cái tín hiệu mọi thứ người ta đã biết đấy ở đây rồi đấy cái tín hiệu này đã có ở đây rồi và sau đó thì chúng ta biết là những cái thông tin thất thiệt hay là những cái thông tin ở đây và xong thời gian cổ phiếu chúng ta nhìn nhá chúng ta nhìn này anh chị em thấy điều gì diễn ra ở đây ạ nếu bây giờ chúng ta quan sát ở đây chúng ta điều gì diễn ra ở đây ạ điều gì diễn ra ở đây lúc mà chúng ta thấy là bầu quyên bị bắt ở đây và thị trường giảm rất mạnh và quá trình này bắt đầu tích lũy một khoảng thời gian khá là dài trước khi lại bước vào một chu kỳ mới chu kỳ đấy chu kỳ mới thế thì ở đây chúng ta cũng đơn giản thôi ở ờ, trong bất cứ một cái giai đoạn nào của thị trường thì việc bắt bớ luôn luôn tạo luôn luôn nhé luôn luôn lúc nào cũng có thông tin việc bắt bớ thì luôn luôn có thông tin xảy ra ở giai đoạn cuối chu kỳ bao giờ cũng thế thế câu chuyện ở đây chúng ta cần phải hiểu nguyên lý nguyên lý của nó ở giai đoạn đầu thì chúng ta gọi là giai đoạn mà thông tin xấu thì bắt đầu người ta sẽ đưa ra rất nhiều tin xấu nhiều tin xấu bắt đầu đưa ra liên tục trên thị trường ai là người đưa tin tin xấu ở đây chúng ta biết là những cái cá nhân những cái tổ chức thất thiệt và vừa rồi chúng ta biết là năm 2024 này cũng đã có rất nhiều cá nhân cá nhân đã nói về cái những thông tin như vậy thì cá nhân họ nói nhiều về thông tin như vậy thì cái việc mà gì ạ đã có rất nhiều các thông tin đó đã bị gì ạ pháp luật người ta trừng trị thế thì câu chuyện ở đây là nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta làm gì ạ trước hết này nè, các bạn cần phải nhớ chúng ta đừng có nghe bất cứ ai cả bởi vì chúng ta hiểu đơn giản này này trong một xuống thị trường đi xuống này thì các thông tin nó luôn luôn đưa ra các thông tin thất thiệt nó luôn đi ra nhằm mục đích là tạo ra sự bán tháo vậy để chúng ta mua những cổ phiếu như vậy thực tự thực sự đặc biệt là các bạn mua để tích chữ cổ phiếu hay tích sản các bạn thì rất thiệt bởi vì sẽ có những cổ phiếu nó bị giảm thật sự nhưng có những cổ phiếu thì nó không giảm nhưng nó phải mất 3 đến 4 năm hay là ít nhất là 6 7 tháng nó tăng lên vậy bạn là nhà đầu tư cá nhân thì tội gì bạn cần phải gì ạ tích chữ cổ phiếu đến 3 4 tháng 5 6 tháng để làm gì mà chúng ta hãy thì đứng ngoài quan sát xem là các nhà đầu tư đánh nhau big boy và gì ạ nhà đầu tư cá nhân đánh nhau xong biết rằng là ông nào thắng ông nào thua chúng ta mới mua vào sau đúng không nhưng con quan trọng là chúng ta biết rằng cái thông tin đó có thể là thật có thể là không thật nên nếu chúng ta cứ đi, đi thấy nó rẻ chúng ta mua vào thì rõ ràng là chúng ta đã gì ạ gặp rất nhiều cái thất thiệt trong quá trình đầu tư cái cách mà tư vấn đơn giản nhất cho các nhà đầu tư đó là gì ạ theo các bạn là nếu làm gì để Dũng tư vấn đơn giản nhất cho các nhà đầu tư cách đơn giản nhất để tư vấn chỉ có một cách đó là gì ạ thị trường cổ phiếu nó đang rất là tốt hãy để đầu tư 3 4 năm đi 4 5 năm đi ạ thì cái điều mà cổ phiếu để đầu tư 3 4 năm hoặc để đầu tư dài hạn như vậy nhưng có một cái câu chuyện đây là có nhiều cổ phiếu khi mà hôm một vài hôm trước thì có phỏng vấn một vài bạn thì sau khi một những cái cổ phiếu mua gì ạ giá 100 sau này nó về còn bao nhiêu ạ đặc biệt là các cổ phiếu nhóm ngành ngành gì ạ sông đà trước đây cái cổ phiếu ngành sông đà nó toàn là 100 thôi thậm chí là hơn 100 nhiều cổ phiếu nhưng bây giờ các bạn biết là cổ phiếu ngành sông đà nếu mà các bạn để lâu năm như vậy thì điều gì diễn ra đấy đấy là cái điều mà các bạn cần lưu ý thế thì bây giờ chúng ta thấy là các thông tin thì thời điểm này nó mục mục đích là gì ạ mục đích để tạo ra sự bàn thảo và thông tin này nó đang diễn ra tất cả các giai đoạn nào nó cũng đều có thông tin này bao nhiêu bạn nhìn thấy điều này có thể comment số một ạ trong một thông tin tin xấu ấy, trong một xu hướng giảm này, thì bất cứ giai đoạn giảm nào nha bất cứ giai đoạn nào nó đều có thông tin này hết thực tế những thông tin này nếu mà có thì có từ lâu rồi nếu nó có những giai đoạn nào người ta cũng đưa ra thông tin này ở đạt quyền giai đoạn cuối chu kỳ sau đó thì báo chí được phép phân tích được phép đánh giá à, các tay chuyên gia cũng đánh giá phân tích như thế cái thông tin này đâu đến lúc nào nó chỉ có và các bạn biết là đặc biệt là trong giai đoạn gì ạ trong giai đoạn mà thị trường nó đang ở pin hoặc là sc trong vsa thì lúc nào nó cũng tạo ra khoảng trống lúc nào nó cũng tạo ra sự hỗn loạn trên thị trường và chính sự hỗn loạn này rồi là cách nhà đầu tư tổ chức họ mua được nhiều cổ phiếu nhất những câu hỏi đặt ra là các tổ chức mua cổ phiếu nhiều nhất thì họ có chúng ta có nên đầu tư theo họ không thì thực tế là chúng ta có bốn năm cái cái cái giai đoạn các tổ chức mua vào đầu tiên là tin xấu họ mua vào tin xấu họ mua vào họ gom một lượng lớn cổ phiếu các bạn nha bước một là tin xấu họ mua vào họ gom lượng lớn cổ phiếu bước hai bước hai là họ cho nhà đầu tư biết là họ đang mua một lượng cổ phiếu rất là lớn bằng cách là tạo ra những chuyên gia chúng ta gọi là những chuyên gia giả để gì ạ để nói về cổ phiếu đó và cổ phiếu đó là cổ phiếu tốt bởi vì chuyên gia đó mua cổ phiếu sau đó bước 3 bước 3 là bước quan trọng nhất để cổ phiếu tăng tốc là bắt đầu đưa ra thông tin tích cực về cổ phiếu bắt đầu tìm những cây LC cây OL tức là các chuyên gia hàng đầu để bắt đầu thổi cổ phiếu và mỗi lần thổi như này thì các chuyên gia đều có tiền hết nha đều có rất nhiều tiền trong khi thổi cổ phiếu thì bắt đầu chúng ta thấy là mọi cái việc mà các chuyên gia đã mua trước đó có lợi nhuận đúng không mọi cái mua trước đó đều thành công đều có lợi nhuận và sau đó thì cổ phiếu bắt đầu nó tạo ra bong bóng và lúc này nhà đầu tư tổ chức có thể bán được số tiền lượng lớn cổ phiếu và sau khi bán được lượng lớn cổ phiếu thì nhà đầu tư nhỏ lẻ thì tiền thì đến lúc nào cũng hết mà lượng cổ phiếu thì bán không đủ rồi thì cuối cùng họ không kéo cổ phiếu lên nữa không tạo ra những cái thông tin mọi thứ bắt đầu xấu đi và lúc này họ lại đưa ra những thông tin xấu để gì ạ để làm cho nhà đầu tư bị thua lỗ nhiều hơn và quá trình này nó lại diễn ra một chu kỳ mới và đấy chính là một vòng tròn của một quá trình đầu cơ thế thì ờ, những cái cổ phiếu như là chúng ta đang thấy là tại sao trong thời điểm này kể cả gì ạ à, ờ, HAG đưa từ diện kiểm soát sang cảnh báo chúng ta cũng phải thấy là những cái cổ phiếu như vậy là chúng ta cũng cần phải gì ạ cứ phải xem á theo dõi á còn nó xấu hay nó tốt thì chưa biết nhưng nó cũng đang có cái dấu hiệu marketing thì các bạn dấu hiệu marketing giai đoạn đầu thì không nói nhưng cái giai đoạn mà lúc nào một cổ phiếu sau khi marketing xong đây chúng ta nhỉ sau khi marketing xong nếu cổ phiếu nó quay trở lại tạo xu mới chúng ta mua chúng ta tuyệt đối đừng có nghe marketing mà mua những cổ phiếu ở dạng này nhá trung bình giá xuống này trung bình giá xuống mà không có khối lượng này thì có thể sau này nó quay trở lại trở lại tít dưới đáy này mình có đưa ra câu chuyện ở đây là cổ phiếu mọi thứ nó đều ok Thế hiện tại những cái tín hiệu ban đầu nó là ok nhưng cơ bản là chúng ta thấy là dòng tiền lớn chưa có vào thì chúng ta cần phải đợi chờ khi nào đủ dòng tiền lớn tại vì chúng ta chỉ muốn thắng một con muốn thắng một cuộc đua ngựa chỉ có duy nhất là cưỡi lên con ngựa khỏe nhất còn việc mà chúng ta mong muốn là có được cổ phiếu vừa rẻ lợi nhuận cao thì cái này nó chỉ có đâu ạ có trên sách vở thôi ạ cái này nó có chỉ có trên media thôi ạ bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này comment số 2 tức là muốn này kiếm một cổ phiếu giá rẻ lợi nhuận cao thì đấy nó chỉ là lên trong sách mà nó chỉ có trong media tại vì không biết là các bạn nghĩ thế nào nhưng từ ngày giao dịch hơn 14 năm kinh nghiệm thì Dũng chưa thấy một ai thành công mà mua cái cổ phiếu lại như này không biết là các bạn có thể tìm được những ai đã thành công là mua cổ phiếu trung bình giá xuống sau lại tích lũy nhiều năm rất thành công đến đến bạn Dũng những người mà Dũng biết nha còn các bạn thì không biết các bạn như thế nào như đây là quan điểm cá nhân có thể là không đúng với bạn à, nó không đúng với với Dũng nhưng có không biết là các bạn nào đã nhìn thấy ai trong số đông của những người mà đầu tư trung bình giá xuống sau đó thì lại thành công rất là xuất sắc hay chưa thì đấy là cái thì, ờ, câu chuyện của Liam Moore ông ông Neil thì ông có nói rằng là uh, rõ ràng là toàn bộ quá trình uh, nhà đầu tư đây là O'Neil nhá tôi nói không phải là Dũng nhá O'Neil nói là phần lớn nhà đầu tư cá nhân đó, thì khi bị thua lỗ nặng thì chuyển sang nhà đầu tư cá nhân thì không biết là bao nhiêu như bạn thấy cái điều này thì comment số 4 còn anh chị em mà không thấy thì comment số 5 tức là đây đây là cái câu chuyện mà trên một cái phương tiện trong sách nhé nhưng Dũng thấy là cái điều này không biết là có sự thật hay không nhưng khi mà chúng ta đầu tư bị lỗ nặng thì chúng ta đưa ra đó là chuyển sang đầu tư dài hạn tức là không bán cổ phiếu ra nữa đấy thế thì câu chuyện ở đây nó là câu chuyện mà chúng ta cần xem việc cái chiến lược đầu tư như vậy từ chu kỳ kinh tế suy thoái mà chúng ta đầu tư thì rõ ràng rõ ràng là chúng ta chúng ta đúng là chuyển sang đầu tư giá trị đấy là sự thật đấy nên khi mà chúng ta không tỉnh ngủ được tại vì hôm qua lúc có nghe một cái à, bạn của media nói là can sang càng mua vào sau đó thì sáng nay dũng có một cái bạn uh, dũng coaching ấy. <coughs> thì dũng hỏi là bây giờ thống kê tất cả những cổ phiếu mua sàn thì nếu giả sử mua sàn thì lỗ bao nhiêu phần trăm thì anh bạn đấy anh có thống kê là một lỗ khoảng 3 đến 40 phần trăm đấy 3 đến 40 phần trăm thế thì 3 đến 40 phần trăm thậm chí là có những cổ phiếu lỗ 50 phần trăm từ những điểm giám sàn đầu tiên thì câu hỏi đặt ra là nếu bây giờ chúng ta mua mà lỗ 40 phần trăm 50 phần trăm thì bao giờ chúng ta gì ạ mới có lãi được bao giờ mới có lãi được bao giờ mới hòa vốn thôi chứ trước nói là lãi nên ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta bỏ qua cái yếu tố về gì ạ dòng tiền thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta gặp kết quả hay là một bạn có nói rằng là một vài cổ phiếu như là cổ phiếu Hòa Phát cái chỉ số định giá của nó đang rất là thấp vậy định giá là gì người ta vẫn đưa định giá xuống mức thấp hơn bản thân là các bạn biết cái câu chuyện của ngài Warren Buffett không ông mua cổ phiếu mà ông mua đầu tiên đó, ông định giá rồi cuối cùng ông ship phá sản ông ship phá sản bởi vì ông định giá như vậy thì trước đấy ông mua cái cổ phiếu chúng ta gọi là cổ phiếu ờ, ở đấy là cổ phiếu dệt may mà ông không hiểu về dệt may nên ông ship phá sản và sau này thì bây giờ ông có sự sự sau này ông còn ờ, giữ cổ phiếu dệt may không hay là công ty dệt may đó chuyển sang công ty khác rồi? thế chúng ta cần phải hiểu rõ đấy thế thì ở đây là bạn đã hỏi là ai cũng bán đấy ai mua thì big boy sẽ mua big boy là người mua big boy sẽ là cái người bán cổ phiếu ra và đỡ cổ phiếu lại và sau đó thì tạo ra thông tin họ bán bán mạnh tại vì chúng ta biết rằng là cổ phiếu không bao giờ có sự cân bằng nó luôn muốn phá vỡ cái sự cân bằng ở trong cái quy luật cung cầu á một số các bạn biết rồi nó luôn luôn phá vỡ cái sự cân bằng không bao giờ nó ở vị trí cân bằng cả một là nó cao hơn vị trí cân bằng <clears throat> hai nó thấp hơn vị trí cân bằng khi mà nó cao hơn vị trí cân bằng thì chúng ta định giá không bảo không bảo đúng cả tại vì cổ phiếu bao giờ nó vượt chỉ, vị trí cân bằng khi nó thấp hơn vị trí cân bằng thì định giá cổ phiếu đến vị trí cân bằng nó cũng gì ạ không bao là đúng cả bởi vì cổ phiếu sẽ gì ạ bị hoảng loạn giảm thấp hơn vị trí cân bằng không biết bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này comment số 3 trước khi dùng uh, ờ, tức là ở đây chúng ta đây là, đây là điểm cân bằng thì việc mà cổ phiếu nó đang lao dốc trong một xung giảm này lao dốc thì thường là những cái thông tin tiêu cực à, ở đây chúng ta thấy là nó liên quan đến để ờ, margin các công ty chứng khoán bán ra margin thứ hai là tin đồn thứ ba là khi mà tài khoản chúng ta quá nhiều cổ cổ phiếu bị lỗ nên chúng ta bán thực tế chúng ta chưa bán ngay đâu khi mà thông tin đủ ra chúng ta lỗ chúng ta gồng lỗ một thời gian thì bắt đầu nó mới rơi và lúc này cổ phiếu nó thấp hơn giá trị thực của nó chẳng hạn cổ phiếu nó đang ở giá trị thực của nó là 10 thì cái việc mà nó phá vỡ cái sự cân mất cân bằng đó thì có thể xuống 4 xuống 3 thậm chí xuống thấp hơn thế bây giờ câu chuyện ở đây ạ thế thì ở đây ờ, một bạn có cái câu nói rất thú vị Trần Ngọc Nguyễn bạn muốn là chỉ cho bạn cái cách tích sản trong đầu tư không nếu bạn có cần comment số 100 Dũng sẽ chỉ cho các bạn tích sản trong đầu tư đấy đầu tư dài hạn mà không tích sản thì mình sẽ mua bán như thế nào nhờ anh chỉ giáo thì không biết là bạn muốn hay là bạn muốn uh, theo kiểu tức là nếu bạn muốn thực sự comment số 100 nếu thực sự được không thế thì đây cũng sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mà tích sản thế đầu tiên câu chuyện câu chuyện ở đây đó là câu chuyện của ông Lee Moore hoặc là ông O'Neill ông Mac Mini ông có tích sản không theo các bạn là ông Mac Mini ông Lee Moore O'Neill ông có tích sản không có mua tích sản không ạ thế thì thay vì ông trung bình giá lên chẳng hạn bây giờ dũng nói là đây là một cổ phiếu mà mình có thể mua cái đầu tiên chúng ta phải hiểu cổ phiếu nó có chu kỳ có ông thích sản cổ phiếu nó có chu kỳ thế chu kỳ của nó là đầu tiên là chu kỳ tích lũy đây là chu kỳ tích lũy cái quá trình chu kỳ đi xuống này này chúng ta mua tích sản chúng ta bị thua lỗ rất nặng đây cứ chu kỳ đi xuống chúng ta mua sẽ bị lỗ rất nặng thì bắt buộc chúng ta bắt đầu phải mua chu kỳ đi lên đây là chu kỳ đi lên thế đây để đảm bảo cho cái việc bạn mua chu kỳ đi lên thì đơn giản các bạn chẳng hạn khi mà cổ phiếu đây trong chu kỳ đi lên và đặc nếu bạn hiểu rõ về mẫu hình của chu kỳ này thì đây là một quá trình chúng ta gọi là điểm mua đầu tiên chẳng hạn bạn mua ở đây là bao nhiêu ạ một tỷ đồng một tỷ đồng thì lên đến đây bạn có bao nhiêu ạ có thể một tỷ mốt có thể nhiều hơn và lên đến đây bạn có con số có thể một tỷ hai thì khi bạn mua một tỷ đồng ở đây bạn đã có giả sử bạn mua được à, một số lượng cổ phiếu một tỷ đồng thì bạn mua một số lượng cổ phiếu nếu mà giá ở đây là cứ cho là 20 đi ví dụ nha à 15 đi thì bạn mua được bao nhiêu ạ một tỷ đồng mua được 15 khoảng là <coughs> đây là 15 này tức là 400 nghìn 40 à? nghìn đúng không khoảng khoảng như vậy khoảng như vậy 4520 thế thì bây xong chúng ta mua ở đây thì có phải cổ phiếu lên tiếp tục lên đến đây không ạ vì cổ phiếu này là nền tảng tích lũy đây là quá trình tích lũy nên chúng ta có thể tiếp tục mua ở đây với số lợi nhuận từ đây đến đây là chúng ta có thể mua ở đây chúng ta mua ở đây một lượng và sau khi chúng ta mua lên một lượng thì chúng ta lại tiếp tục cho cổ phiếu tăng tiếp à, một số trường hợp thì chúng ta mua tiếp tục ở vùng này chẳng hạn nếu có tỷ ở đây bạn mua ở đây là khoảng 500 triệu thì bạn có thể mua ở đây một lượng cổ phiếu đó là bao nhiêu ạ à? từ 500 triệu bạn có thể mua 250 triệu ở đây khi bạn mua 250 triệu ở đây thì một số trường hợp cổ phiếu bị lỗ thì bạn có thể cắt lót ở trong cái vùng này 250 triệu ở đây và sau khi mà cổ phiếu bị cắt lót vì bạn lỗ bạn không thể nào để cho lỗ hơn được bởi vì lợi nhuận đây bạn từ đây đến đây bạn một khoản lợi nhuận lớn từ đây đến đây bạn có khoản lợi nhuận lớn nên cái quá trình giảm chúng ta sẽ cắt lót và không để cho khoản lỗ của chúng ta anh không để cho cái khoản giảm này ảnh hưởng đến lợi nhuận ở đây lợi nhuận ở đây sau khi mà chúng ta cắt lót xong thì trong trường hợp nếu bạn nào học về phương pháp của Dũng thì chúng ta sẽ tiếp tục mua ở đây và sau khi chúng ta gì ạ mua ở đây xong thì cổ phiếu để tiếp tục đi lên nếu cổ phiếu chưa chạy nước rút chưa có khoảng trống thì chúng ta lại đợi ta nền chúng ta mua tiếp ở đây và đến khi nào mua giảm đi ạ và chúng ta sẽ mua đến khi nào cổ phiếu bắt đầu chạy nước rút mua thêm một nhịp thì ở đây và đến khi nào cổ phiếu chạy nước rút có khoảng trống chúng ta thoát ra thì đấy chúng ta gọi là mua tích sản trong chu kỳ giá lên thế thì ở đây bạn sẽ thấy là một là gì ạ bạn luôn luôn có khoản lợi nhuận rất là cao khi bạn đang đi đúng hướng tại vì bạn đi đúng hướng thì bạn gì ạ bạn đang tại vì cổ phiếu nó thay theo chu kỳ và cổ phiếu tăng trưởng thì nó luôn luôn nó luôn luôn gì ạ luôn luôn tạo ra cái sự luôn luôn nó tạo ra cái sự an toàn cho chúng ta các bạn nghe rõ không ạ các bạn có nghe thì tiếng rõ không hello luôn luôn tạo ra an toàn chúng ta còn ngược lại chúng ta sẽ lấy một cổ phiếu khác vẫn mua tích sản chúng ta sẽ mua tích sản ở đây chạm nếu bạn thấy là một cái cổ phiếu như là Techcombank lần trước có nhiều bạn mua Techcombank cổ phiếu ở đây ạ đấy Techcombank ở đây thì sau đó thì bạn sẽ thấy rằng là đây bạn có khoản lợi mua giá 50 và sau khi cổ phiếu giá 40 bạn mua tiếp và tiếp tục giá khoảng 36 bạn mua tiếp và đến cái quá trình này bạn tiếp tục mua tiếp nếu ai đó mà sử dụng đòn bẩy ở đây sử dụng đòn bẩy đây thì đến đây có thể cháy tài khoản còn nếu ai đó tiếp tục mua ở đây tiếp tục mua ở đây thì để cho cổ phiếu mà khi nào nó quay trở lại nó tăng ở đây rồi thì nó phải mất nhiều năm và thậm chí nhiều cổ phiếu nó không quay trở lại được vậy đây là quá trình đi xuống là một kênh đi xuống thì bạn mua cái quá trình đi xuống này bạn rất rủi ro nhưng tại sao người ta vẫn chia sẻ cho bạn điều này bởi vì nó không có rủi ro với người chia sẻ bởi vì sẽ bảo các bạn là đua thâu đầu tư 5 năm thì trong thời gian 4 năm bạn bán thì lỗi của bạn không phải lỗi của ông chia sẻ Và như bạn hiểu rõ điều này comment số 6 đấy ạ tức là bây giờ Dũng có chia sẻ với các bạn là mua một cổ phiếu SSI và để 4 đến 5 năm 6 năm cổ phiếu sẽ tăng bởi vì SSI là cổ phiếu tài chính thì nó tốt nên để càng, dài là càng tốt với câu hỏi sau 3 4 năm điều gì diễn ra sau 3 4 năm thì tài sản của bạn còn bao nhiêu sau 3 4 năm liệu cổ phiếu SI nó quay trở lại ban đầu không sau 3 4 năm liệu cái cổ phiếu đó chúng ta bán ra chúng ta được bao nhiêu tiền sau 3 4 năm khi mà chúng ta cần tiền chúng ta bán ra chúng ta còn lại bao nhiêu đơn giản đấy thôi nhưng thực tế là họ có làm hay không các bạn phải xem là họ, nếu họ làm họ làm đấy thì bạn vẫn bảo là cho tôi biết họ làm còn nếu họ không cho bạn biết thì họ nói bởi vì thực tế là gì ạ Dũng không biết ngày mai là nhẽ là hôm nay Dũng có chia sẻ các bạn những cái, cái cái lý do tại sao như vậy bởi vì nếu các bạn hiểu rõ rằng là cứ trung bình giá xuống là bạn trên thế giới này ở Việt Nam thì không biết là như thế nào nhưng Dũng thấy là mua như vậy tại vì nó chỉ đơn giản cho với chuyên gia đó là không bao bệnh sai các bạn không ạ chuyên gia không bệnh sai à các đồng ý không ạ tức là nếu chia sẻ các bạn mua như vậy thì không bao giờ bị sai à bởi vì cứ mua đi để dài hạn không bị sai à? bởi vì bán đâu mà sai đã đủ 3 năm chưa đủ đủ 5 năm rồi chưa đủ 10 năm chưa thế không phải sai à? còn à, việc mà bắt bớ thị trường thì năm nào cũng có lúc nào cũng có yên tâm là như vậy thế thì bây giờ chúng ta đến là bể mua bán lúc này hãy để cho thị trường bắt đầu nó tạo ra một số bạn mà test mua được chưa test phải không xác nhận mới mua còn bây giờ test mà mua được chưa thì chưa hãy kiểm tra xem là test xong tính tiếp đấy giao động bao nhiêu là tích lũy thì à, thực ra để tích lũy nó là cả một cái quy trình đấy, các bạn tích lũy quy trình thì uh, tới đây vào ngày đây ờ, xem Dũng xem một cái ngày nào đấy ạ tức là đây là có hai ngày vào ngày uh, 11 12 tức là hai cái ngày đấy ạ hai cái ngày này bạn lưu ý là đây hai cái ngày này 11 12 thì chương trình bí mật đầu tư trở thành nhà đầu tư siêu hạng sẽ diễn ra hai ngày này nếu bạn nào quan tâm thì hãy đăng ký và đường link bên dưới nhé hãy đăng ký vào đường link bên dưới để Dũng sẽ chia sẻ cho bạn toàn bộ những cái bí mật đằng sau cái việc của chúng ta đầu tư cổ phiếu toàn bộ bí mật đằng sau cái việc mà chúng ta không biết đầu tư như thế nào cho an toàn và toàn bộ bí mật để chúng ta có thể tự đưa ra quyết định không có thể bị chi phối bởi số đông ở ngoài kia hãy gì ạ là nhà đầu tư thông minh còn à, để chia sẻ cho chúng ta một cái câu chuyện đó là gì ạ hãy mua một cổ phiếu à, Dũng có thể đây là một cổ phiếu Techcombank các bạn có Dũng có thể cá các bạn là trong trường hợp cổ phiếu Techcombank trường hợp xấu nhất thì nó sẽ về đến là giá 20 đấy thường thì Dũng để khi nào nó hết chu kỳ hạn hết đến khi nào nó hết chu kỳ thì tiếp tục hết chu kỳ đấy có thể đến khi nào nó hết chu kỳ còn đến đây cũng chưa chắc đã Thế nhưng bao giờ nó sẽ về cái vùng hỗ trợ mạnh này là khoảng 20 và sau đó mình mua cổ phiếu ở giá 20 này thì có thể sau khoảng độ nếu mà để thị trường tăng mạnh á, theo cái dự đoán của Dũng là nó sẽ diễn ra vào bao nhiêu các bạn ạ thị trường tăng mạnh nó có thể bắt đầu diễn ra vào đầu năm 2024 à, lý do tại sao lại đầu năm 2024 có có thể đăng ký vào phần bên dưới cái điều đầu tiên là liên quan đến gì ạ liên quan đến gì ạ năm nay lãi suất trong thời gian tới các bạn nhá nhớ lãi suất trong năm tới bây giờ lãi suất đang tăng thì bất động sản đang bị ảnh hưởng rất mạnh trong một vài quý tới nha lãi suất đang tăng nên bất động sản sẽ ảnh hưởng ngay trong vòng thời tới nhưng năm 2024 là năm mà gì ạ thứ nhất là phép cái việc bơm tiền của phép nó sẽ giảm đáng kể khi mà phép bơm tiền giảm đáng kể thì cái việc thứ hai là chúng ta biết rằng là tỷ giá đô USD nó sẽ đi xuống và khi USD bắt đầu nó có đi xuống thì nhà đầu tư nước ngoài á nhà đầu tư nước ngoài người ta sẽ gì ạ phải bán đô ra thật nhanh để họ làm gì ạ họ chuyển sang cái đồng tiền khác để họ đầu tư họ sẽ bán đô ra rất nhanh để họ chuyển sang đồng tiền khác đầu tư bởi vì giữ đô là họ sẽ bị lỗ sau đó giữ đô họ nữa lỗ nên cái việc đầu tiên là chúng ta nhìn thấy cái việc thứ hai là năm 2025 thì chính phủ của chúng ta sẽ đưa ra là thị trường nâng hạng và bạn biết là khi thị trường nâng hạng thì nó chạy trước hay chạy sau ạ 25 nâng hạng thì 25 là năm gì ạ theo các bạn nếu 25 mà nâng hạng thì 25 là năm gì ạ 25 mà nâng hạng thì 25 là năm thị trường giảm mạnh bao nhiêu bạn bạn ấy điều này tức là khi mà bắt đầu nó đưa ra quyết định nâng hạng thì lúc đó là thị trường bắt đầu đạt đỉnh và giảm mạnh nên chính vì vậy nó sẽ phải tăng ít nhất là phải tăng từ năm 24 chứ không thể tăng từ năm 25 được đấy chính là lý do các bạn cần phải hiểu thì uh, thời gian cũng đã nhiều rồi thì uh, mong rằng sẽ gặp lại các bạn trong chương trình buổi tối ngày 11 12 và chúng ta sẽ nói về cái gì ạ? thị trường nâng hạng như nào lý do các bạn phải đầu tư xu hướng và tại sao chúng ta không đầu tư quá trình tích lũy có hai cái quá trình chúng ta không nên đầu tư một là quá trình tích lũy đây là quá trình tích lũy các bạn không mà được phép đầu tư quá trình tích lũy này tại vì quá trình tích lũy nó vẫn rất là bị rút bỏ rất là nặng và thứ hai là chu kỳ giá giảm đây gọi là chu kỳ giá giảm khi cổ phiếu chu kỳ giá giảm thì các bạn nhìn thấy tất cả các chu kỳ đấy là thỉnh thoảng nó có tạo sóng thỉnh thoảng tạo sóng thỉnh thoảng tạo sóng thỉnh thoảng tạo sóng nhưng không biết sóng khi nào kết thúc đấy còn chu kỳ giá tăng thì chuyên gia nào cũng rất giỏi toàn thiên tài đầu tư chứng khoán hết không có ông nào không giỏi cả không có ông nào là không giỏi cả nên chu kỳ tăng thì tất cả chuyên gia đều giỏi hết bạn mua là thắng mua là thắng nên các chuyên gia đều giỏi và khi mà chu kỳ giá giảm thì tất cả chuyên gia đều là không có chuyên gia nào giỏi cả nên tại sao chúng ta lại chống lại thị trường chống lại thị trường đó là cái kết dành cho gì ạ các chuyên gia ok à, xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh youtube của dũng và nếu các bạn thấy là kênh youtube hay thì hãy like và chia sẻ cho nhiều người khác biết và mong rằng sẽ được nhận được nhiều được câu hỏi từ quý vị các bạn cũng như là những cái uh, chia sẻ quý vị các bạn trong quá trình đầu tư à, hẹn gặp lại các bạn gom thì chưa đâu ạ gom làm sao gom được các bạn quá nhiêu tiền có 10 triệu 20 triệu 500 triệu 1 tỷ 20 tỷ thì giai đoạn này để gom chúng ta biết rằng sang năm chúng ta biết điều gì diễn ra xin cảm ơn